Hello cả nhà lại là Toàn đây và đây là video thứ hai mà Toàn tiến vào đường liên xà đất thì à, như cả nhà nhìn thấy đây là những hình ảnh mà đường liên xà đất quy hoạch 28m hiện tại hôm nay là ngày 20 tháng 3 2020 và trên uh, trục đường này Toàn cũng đang có một lô của Toàn và cũng có khá nhiều lô của khách hàng mà Toàn đã bán cho khách hàng rồi cho nên nó là cái nhà mà xem á thì cái nhà muốn mua thì cứ ờ, inbox cho toàn khách hàng nào bán thì toàn sẽ ờ, gửi thông tin cho cả nhà nha toàn sẽ gửi thông tin cho cả nhà và khách hàng nào muốn mua trên tiếng số 4 cũng như là mua khu vực này thì gọi cho toàn thì số là 0972 332 894 nha cả nhà đây là cái ờ, lô đất của toàn này toàn có một lô đất nằm ngay vị trí này à, vị trí này thì à, khá là đẹp nha nếu mà đường làm lên hình thành lên đó thì ở đây nó gần giống như là một ngã ba lúa đất của toàn này không phải ngã ba nhưng mà nó nằm gần sát ngã ba và khu vực này gần như là gọi là ngã ba cực kỳ đẹp về tương lai cả nhà chứ nhìn bây giờ nhìn cao su thôi là là là là à, không có cái gì đâu có rất mình thấy cũng rất là kỳ nha có rất là nhiều uh, người á không biết là có đầu tư như nhiều hay không hay là có đầu tư ờ, bất động sản hay không hay cứ thấy cái video mà ai mà quay trong rừng trong rú ờ, cao su nhiều như thế này nói là mua đất uh, cho khi ở hay sao á mình rất là dị ứng với những cái đó ví dụ như bản thân toàn đi toàn nói là toàn làm hai hai giai đoạn một giai đoạn là ở bình dương thì làm cho công ty các dự án cũng như là bán đất ngoài ở khu vực mỹ phước thì ở đó là mình làm theo cái tiện ích tức là có dân cư ở rồi có nhà hàng buôn bán nói chung là tất cả các tiện ích thì mình giá nó cực kỳ cao rồi giá nó lên khoảng mấy tỷ hoặc là một tỷ mấy hai tỷ một lô chứ nó không còn là mấy trăm triệu một lô nữa à, và mình bán cho khách tức là giá lúc này là giá bao gồm cả tiện ích cái này mình phân tích rõ cho cả nhà ai không đồng ý thì thì comment không đồng ý còn đồng ý thì cứ đồng ý cho toàn và mình rất là dị ứng với những cái người mà họ comment là mua khi ở hay là mua vào đây nuôi bò nuôi thực sự là là cái tầm nhìn cực kỳ kém mình nói thẳng luôn là tầm nhìn cực kỳ kém luôn mình phải có tầm nhìn nhiều năm và mình phải có khảo sát thực địa như vậy thì toàn có thời gian làm ở trên khu vực Bình Dương là làm những cái vị trí mà đầy đủ cái tiện ích nhưng mà khi toàn xuống vào khu công nghiệp này thì cái tầm nhìn của toàn nó cũng khác như vậy thì những cái người mà comment đó là chưa bao giờ thực chiến chưa bao giờ từ gọi là đi thực tế hay là chưa bao giờ vào công việc chưa bao giờ vào cái việc của mình giống như là muốn biết cái uh, uh, trong tranh có rằng ấy đúng không tức là mình phải làm việc đó thì mình mới biết được mình phải là cái người mà mà mà mà trong cái lĩnh vực đó thì mình mới hiểu được nha cả nhà còn chưa gì hết chưa đầu tư mà chưa có nắm thông tin gì hết hay là mình chưa bao giờ đầu tư cũng comment lên là làm như là giáo sư tiến sĩ à, làm như là yên tâm à, mình hiểu biết hay là toàn toàn hay gọi cái câu là là ngu mà tỏ ra nguy hiểm ấy ngày xưa toàn đi học có um, thầy cô hay nói câu đó không phải thầy cô <laughs> sorry cả nhà mà nó vui có một thầy ông nói vui nha cả nhà có một thầy ông nói vui thôi à, là ngu tỏ ra nguy hiểm à, rồi sau này đi à, đi làm đó thì mình cũng có một số anh chị cũng cũng, cũng nói câu này cho nên mà đúng mà chứ đừng nói thầy cô là, là sai nên mà câu này con nói vui nha chứ không phải là câu mà mà thầy để truyền đạt cho mình đâu cho nên là cả nhà, nhà phân biệt rõ comment lên đó là thầy cô nào dạy như vậy được chết nữa đúng không cả nhà có rất là nhiều người không hiểu được vấn đề cũng không hiểu được và cũng chưa bao giờ làm chưa từng làm mà tỏ ra là là là à, mình là người hiểu biết cho nên có một quyển sách cực kỳ hay đó là ngày xưa có một con bò đó như vậy thì, thì từ khi nào mà mình hiểu biết về cái lĩnh vực đó đi mình am hiểu hay là mình mình mình ở trong cái ờ, trong cái trong cuộc ấy thì mình mới biết được là mình như thế nào à, thì mình nhìn nhận lại là ngày xưa là mình là một con bò đúng thiệt ở trong quyển sách ngày xưa một con bò đấy người ta nói rõ ràng luôn là có rất nhiều chi tiết họ họ lấy ví dụ ví dụ như là có một người nào đó định kinh doanh hay buôn bán gì đó đây mình lấy ví dụ cụ thể nha thì không biết là mình đã từng buôn bán hay chưa hay là đã buôn bán là mới kinh nghiệm à, như là kinh nghiệm của mình khác kinh nghiệm của người mỗi người mỗi khác nữa sau đó mình cho người ta một bài học tức là mình khuyên người ta như thế này à, mình khuyên người ta không nên làm cái này không nên làm cái hay là làm làm như thế này làm như thế kia à, mình tỏ ra là rất rất là nguy hiểm và mình tỏ ra mình rất là hiểu biết nhưng thực ra là mình đang là con bò đó cả nhà mình đang đang đang đang là con bò đó cho nên đó là muốn biết hay là muốn làm cái gì cụ thể mình phải là người trong cuộc kìa ngay cả bất động sản uh, tại đồng phố luôn đi và một anh em khác cũng làm bất động sản tại đồng phố đi nhưng mà khi mình gặp ví dụ như anh em gặp trục trặc gì đó thì anh em hỏi mình thì mình mới à, mình mới nói mình mới truyền đạt mà không hỏi thì thôi đúng không hoặc là cũng trên thị trường đồng phố nhưng mà mỗi người làm một phân khúc khác nhau mỗi người có một tầm nhìn khác nhau cho nên cách làm việc cũng khác nhau nữa cách làm việc cũng khác nhau nữa nha cả nhà cách làm việc cũng khác nhau và và nó có cái sự tương tác cũng khác nhau nữa có rất là nhiều cái cái thông tin hiện tại ở trên quy hoạch này chưa chưa chắc là các nhà đầu tư khác đã biết hết cũng như là chưa chắc là toàn đã biết hết mỗi ngày mình đi tiếp xúc người này hay mình gặp người này hay vô tình mình gặp ái người kia thì mình mới biết đúng không ạ à? cho nên là đừng có tỏ ra nguy hiểm à, comment và nói là mua cho khí ở tại bây giờ cả nhà thái này đường không đây là trong núi này rừng cao su này mà đường nó phóng to ra cho thế này này thì có phải là mua cho khí ở không ạ à? mua cho khí ở đúng không cả nhà nếu mà mua cho khí ở thì thì cần gì phải làm đường này đúng không ạ à? cầu đang được làm rồi cầu đang được làm như thế này rồi nha cả nhà cái nhà thấy không ạ và hiện tại cũng đang đổ bê tông đổ dầm kìa đổ thêm nhịp à, rồi nói tới cái cầu này nữa có rất là nhiều ờ, người kêu là là là không làm đây nhưng thực tế đang làm đây đây cả nhà thấy không ạ thực tế đang làm đây có rất nhiều nhà nhiều người họ họ họ, họ không có gọi là thường xuyên tiếp xúc cũng như ờ, không có xuống mà thấy tiếng số 4 nó ờ, không có đồng tĩnh gì bằng tiếng số 3 tiếng số 3 làm đổ ờ, chuẩn bị đổ nhựa rồi đường bằng phấn rồi có trụ đèn rồi có trụ điện rồi cho nên xong ấy nói tiếng có ba làm nhanh hơn tiếng 4 rồi tiếng 4 chắc là không làm nữa nhưng thực tế hiện tại đang làm cái nhà thấy không ạ đang đổ bê tông này đây là đang đổ nhịp và mình nói thẳng luôn là đỡ đỡ mà làm cái cầu này á nó phải cực kỳ rất là kỹ và cái việc kỹ như thế nào đó thì chỉ có kỹ sư họ họ mới biết được những người làm cái cầu này mới biết được cái công nhân này họ mới biết được công nhân thực tế mới biết được hay là những cái người mà thiết kế ra đây mới biết được cho nên là theo dự đoán của toàn nó nằm tầm khoảng hết năm nay thì thì thì mới xong cái cầu này thì khi mà xong cái cầu này á cộng với cái việc mà đền bù giải to ấy hoàn tất ấy thì nó mới thông tuyến được cái đổ nhựa được chứ hiện tại mà cái cầu này chưa xong rồi cái việc mà đền bù giải tỏa với uh, dân cũng chưa có xong thì làm sao mà xong đúng không ạ à? rồi có một cái thông tin nữa đó là chỗ nào giải phóng mặt bằng được xong hết rồi tức là làm được thì sẽ làm như cả nhà đó, sẽ, sẽ sẽ sẽ cứ ờ, làm trước như vậy nhưng mà đỡ đó mà tiếp tục làm thì cái cầu này phải xong cái cầu này xong thì mới mới ờ, làm bài bán được cầu này tàu dự định tầm khoảng một năm nữa rồi ai mà có đất nhà đầu tư nào có đất mà muốn bán thời điểm này bán chắc lỗ thì cứ gửi cho toàn nhưng mà nhớ là gửi cái giá mà phù hợp nha giá có thể bán được nha chứ đừng có gửi giá cao quá là nó em ra đi cố gắng ra đi không thể nào cố được thời điểm này mà cố làm sao không thể nào cố tại vì nhà đầu tư mà mua đất ở đây là toàn là những nhà đầu tư láo liền không à, à là những nhà đầu tư gọi là kỳ cựu họ cũng đã có kinh nghiệm rồi thì họ mới họ mới giữ được cái dòng tiền và họ bây giờ họ mới bắt lấy được chứ còn nếu mà không phải nhà đầu tư lão luyện thì làm gì còn dòng tiền đó mà mà đầu tư nữa toàn ôm đất trước đây hết rồi bây giờ ngắp ngáp hết rồi à, trong đó có toàn ngắp ngáp có toàn cho nên là đừng có, có, có, có nghĩ là là bán với giá đó là được chấp nhận kết lỗ tức là chấp nhận mà bắt uh, uh, xử lý với dòng tiền thì phải chấp nhận thôi cả nhà thà mình hy sinh một lô và mình cứu những lô khác đúng không cả nhà thế toàn là vậy nha ở đây là cái đoạn cây cầu đang làm nha bây giờ toàn chạy xuống ờ, toàn sẽ chạy ra cái đoạn ờ, tôi sẽ chạy ra cái đoạn ờ, cà phê anh em mình đã toàn xuống cái cầu thử toàn quay xe lại toàn chạy xuống cái cầu thử coi đang đổ bê tông như thế nào đây hướng hướng được ra này thì chạy ra cà phê anh em này cũng có rất là nhiều nhà đầu tư họ, họ muốn ờ, họ, họ, họ muốn quay cái chỗ đoạn cà phê anh em đây nè đợi toàn một xíu đi một xuống quay cái cầu này à, chính xác nè cho cả nhà xem lâu lâu cái cầu xíu lâu lâu mới xem mà hôm bữa trước thì uh, nhiều người không có cho toàn xuống uh, cái cầu này nhưng bây giờ bình thường toàn ở bên này chắc không ai nói gì đâu này mấy cái video trước ờ, đã cách đây hai tháng 3 tháng mà toàn quay thì làm có cái vụ ờ, á như thế này rồi bây giờ có như thế này đây là những cái hình ảnh mà um, kênh toàn thịnh phát có nha không biết những mấy kênh khác có đây quá đẹp đúng không ạ bây giờ mình trèo lên trên đây Ây da. à cái nhịp ở giữa cái nhịp ở giữa chưa xong cả nhà ơi cái nhịp ở giữa là vẫn ờ, bắt buộc phải làm nữa và đây là công nhân đang đổ nhịp ở giữa nha nhịp thứ hai tức là tính từ bên đầu cầu đi qua thì nên nhịp thứ hai thì ở đây nó chỉ có ba nhịp thôi nhịp ở giữa cũng đúng mà nhịp thứ hai cũng đúng tính bên nào qua cũng đúng các cả nhà thấy không đấy là một cái cầu nó chỉ có ba nhịp thôi mà làm phải kiên cố phải lâu như vậy đó. công nhân làm như thế này này rồi mình phóng to lên cả nhà nhà thấy không ạ bây giờ ờ, nhiệt thứ hai đang làm đang đổ bê tông như thế này thì cái nhà dự đoán đi có phải là một năm nữa mới xong cái cầu này không tức là hết năm nay mới xong cái cầu này bữa nay là tháng ờ, tháng 3 rồi mình tới tháng tư rồi thì kia còn mấy tháng nữa thôi thì toàn nói là một năm nữa rồi mới xong cầu này là nhanh á chứ còn chưa chắc đã xong cho nên chúng ta đầu tư chúng ta có các tầm nhìn nha cả nhà tầm nhìn 5 năm 10 năm tức là toàn không phải là nói và vừa uh, ờ, dạy người này dạy người kia hay là nó như thế nào nhưng mà chưa, thực tế là nó như vậy chúng ta nhìn nhanh quá chúng ta hy vọng nhanh quá tức chúng ta hy vọng quá thì chúng ta sẽ thất vọng nhiều thôi đúng không ạ à? cho nên là chúng ta phải à, bắt buộc bắt buộc là chúng ta phải có cái tầm nhìn xa một xíu chúng ta chấp nhận xa một xíu thì chúng ta sẽ có có sự thanh tán cũng như là không không không mong đợi nhiều Cho khi nào mà nó xong cầu rồi đó, thì nó làm nó hình thành cũng như khu công nghiệp khi nào mà xong uh, các tuyến đường đi là khu công nghiệp nó sẽ làm như bây giờ khu công nghiệp thì nó là cái cây rồi đó Thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay ra chỗ cà phê anh em nha. Và Toàn cũng kết thúc video tại đây. Video này là video thứ hai, Toàn à, xin kết thúc tại đây. Toàn sẽ quay video thứ ba đi vào cái à, khu, khu vực cà phê anh em. À, khu vực mà cách cái đường lên xe nhựa. Đó cái nhà thấy rồi sau đó là chúng ta sẽ vừa chúng ta chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ vừa nhà và Toàn sẽ quay những video khác ở những cái tuyến đường này như là tuyến 2, tuyến 3 và tuyến 1 thứ một thì à, lâu rồi toàn chưa vào thì không biết là đã làm chưa hay là đã có dự kiến làm gì chưa thì tiếng một thì đó toàn chạy xe máy toàn toàn sẽ quay rồi cảm ơn cả nhà nha xem thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà